ngày chỉ cần làm 3 việc đơn giản sau đây. Bấm huyệt minh nhãn, giảm mệt mỏi mắt, nuôi dưỡng mắt sáng. Bằng một phương pháp massage đơn giản, khi vào giờ nghỉ ngơi hoặc chờ xe buýt hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn nên bấm huyệt minh nhãn, huyệt phượng nhãn để giảm chứng mỏi mắt. Trước khi đi ngủ, nếu bạn không phải là người dễ ngủ, khuyến khích việc bấm huyệt để loại bỏ mệt mỏi mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Phương pháp này cũng có thể ức chế quá trình diễn tiến bệnh đục thủy tinh thể cho tuổi già. Ngoài ra, bấm huyệt này cũng có thể làm giảm chứng viêm kết mạc cấp tính, tất cả các triệu chứng liên quan đến mắt. Những người làm việc với máy tính, công việc cần dùng mắt nhiều nên bấm huyệt này hai lần mỗi ngày. Cách bấm huyệt Dùng ngón trỏ và ngón cái của tay này bấm dây huyệt cho tay kia rồi đổi ngược lại. Mỗi lần bấm từ 3 đến 5 phút cho đến khi cảm thấy hơi đau hoặc nóng vùng huyệt thì dừng lại. Tiện lợi nhất là bấm vào buổi sáng và tối, trước và sau khi ngủ dậy. Để có tác dụng, phải duy trì việc bấm huyệt đúng cách, đều đặn, tạo thành thói quen. Nếu bấm ít mà không đúng chỗ thì khó đạt được hiệu quả. Xoay mắt Làm mắt tinh, thông huyết, ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần khép mắt nhẹ, thư giãn, xoay trong mắt theo chiều kim đồng hồ 36 lần đổi chiều ngược lại xoay tiếp 36 lần. Nếu kiên trì tập phương pháp này, các bệnh về mắt sẽ giảm đi thấy rõ. Không chỉ có tác dụng chữa bệnh đục thủy tinh thể, phiển thị, hoa mắt mà còn có tác dụng phòng chống cận thị hiệu quả. Giáo sư Nhân cho biết, đây là bài tập được đánh giá cao từ xưa đến nay, giúp làm máu chạy nhanh hơn, một số chất cặn bã được đào thải nhanh chóng, từ đó hạn chế được triệu chứng đục thủy tinh thể phát triển. Y học hiện đại cũng đã phát hiện ra rằng khi xoay chuyển mắt có thể giúp các mao mạch mắt hoạt động, thúc đẩy tuần hoàn máu, do đó cải thiện sự trao đổi chất trong mắt, giúp kiểm soát sớm bệnh đục thủy tinh thể. Bấm huyệt thừa khớp, chống phiển thị, giảm cận thị. Dùng ngón trỏ bấm vào huyệt thừa khớp, mắt hướng thẳng về phía trước, trong đen nhìn xuống dưới. Huyệt thừa khớp nằm ở xương hốc mắt dưới. Dùng ngón trỏ dây bấm nhiều lấy video của chúng tôi hữu ích. Hãy like, chia sẻ kinh nghiệm để nhiều người biết đến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.